trong buổi chiều nay mới nhập tịch thay mặt cho ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu trong đoàn lên điều hành chương trình xin cảm ơn. cầu an đắc an bảo tặng cuộc sống thái bình cho dân lành theo chương trình lễ hội được sự phân công của ban tổ chức ban tế của làng thực hiện tuần tế chiêm ngưỡng công đức của đức thánh đại hương tuần tế được bắt đầu 나 hết quan tài job. <laughs> Hooray! Yeah.